mẹ bao năm rồi con lưu lạc ngàn phương con nhớ mẹ suốt canh trường khắc khoai ơn dưỡng dục mẹ ôi sao thiết kê công sinh thành con nghĩ quằn lòng đau gốc mai già sơ xác đã từ lâu chớ vơ đừng giữa trường đời vô lòng dòng sông chảy ấy đời con trong mộng lững lờ trôi trôi mãi đến bao giờ có những đêm con thêm thiết trong mơ con mơ thấy hồn con về thăm mẹ được ấp ủ trong tình thương của mẹ mạnh hồn con âm diệu biết bao nhiêu bốn phương trời con tìm kiếm đã nhiều nhưng không có một tình yêu của mẹ vũ lan đến cõi lòng con quanh què bóng người xưa như phàn phất đâu đây một chiều thu lạnh dân bát côm đầy tình nghĩa ấy mẹ ôi bao thâm thiên phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ đức cù lao muôn một cả chưa xong nguyện đêm lòng thành kinh gửi theo đám mấy hương phượng phất khắp mười phương cúng dường ngôi tam bào thầy trọn đời giữ đạo theo tử tánh làm lành cùng pháp giới chúng sinh cầu phật từ gia hộ Tâm Bồ Đề kiên cố, chỉ tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mây chống quay về bờ giác. Đấng Pháp Dương vô thường, ba cõi chẳng ai bằng Thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loài quy tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ xứng dương cùng tan thang nước kiếp không cùng thân Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng đạo cảm thông khó thể nghĩ bàn lưới đế châu dĩ tựa đạo tràng mười phương phật hiển hầu quan sáng ngời trước bảo tọa thân con ảnh hiện cúi đầu xin thể nguyện quy y chi tâm đảnh lễ nam mô tận hư không biên pháp giới quả hiện vị lai thập phương chư phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo Di tâm đảnh lễ Nam mô ta bà giáo chủ điều ngữ bổn sư thích ca mâu ni Phật. Đương lai hạ sanh di lạc tôn Phật đại tri dân thù sư lợi Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Hộ Pháp chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật đại bi. quan Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát thanh Tịnh Đại Hai Chúng Bồ Tát. kiếm mơ lư vừa bèn chiến đàn khắp mà sông pháp giới đầu tràng mười ở phương hiền thành mây báu kiết tường với Phật rõ biết ngọn ngờ hương chi thiền pháp thân toàn thể hiện tiền chứng minh Hướng nguyện ờ, phước ờ, liền ban ờ, cho. Nam mô hương dân cái Bồ Tát. Nam mô hương dân cái Bồ Tát. Nam mô hướng ờ, dân cái bồ tát ờ. nam mô thập mà phương thường trụ tam bảo Nam mô thập mà phương thường trụ tam bảo Nam mô thập phương thường trụ tam bảo cuối lại đấng tam giới tôn quý mạng cùng mười phương phật con nay phát nguyện rầm thọ trì mục liên sam pháp trên đền bổn ân nặng ở dưới cứu khổ tam đồ nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bổ đề hết một bao thân này sanh qua coi cực lạc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 Phật Pháp thầm sâu rất nhiệm màu, à, Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đằng chuyên trì tông, Nguyện tỏ như lai nghĩa nhiệm màu.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 quyển thứ nhất Đệ tử chúng con ngày nay có duyên cùng được hội họp tại đảo tràng này. Xin rủ bụi trần tẩy sạch tam nghiệp khắp vì bốn ân ba cõi tám nạn sáu đường. Hết thải chúng sanh dốc lòng sám hối tất cả chúng con từ kiếp vô thủy cho đến ngày nay đều bị vô minh che lấp chân tình sáu căn ba nghiệp mê mờ không biết vì thế mới gây nên bao ác nghiệp không bến không bờ. Nếu chẳng ăn năn sao giải thoát được, Mười phương chưa Phật thường ở thế gian. Tiên Pháp không dứt diệu hương tràn đầy thường buông ánh sáng xoay chỗ tối tâm. Diệu lý còn mãi như án mây lớn che khắp hết thảy như vĩ đầy hồn. Rưỡi cho bốn loài như nước cam lộ thâm nhuần sáu ngà Vậy mà chúng con không thấy, không nghe, không hay, không biết, bởi tại sao cần che lấp ba nghiệp ngăn ngừa. Vì thế cho nên trôi dạt mãi mãi trong bể sông chết, trăm nghìn muôn kiếp không có hẹn nào thoát ly ra khỏi. trong kinh nói rằng Đức Phật tỷ lâu ở khắp mọi nơi mà chỗ Phật ở. Thường được gọi là cõi thường tịch quán vì thế nên biết hết thảy mọi pháp đều là Phật pháp Thế mà chúng con không hề tỏ ngộ, rồi cứ trôi lăn theo dòng mờ mịt. Bởi thế cho nên trong đạo Bồ Đề lại thấy nhớ nhớp. Trong đạo giải thoát khởi tâm ràng buộc, ngày nay giác ngộ chúng con chỉ thành đôi trước chư Phật và Đại Bồ Tát ai cầu khẩn đạo giấy bài sam hối tất cả trọng tội chúng con đã phạm từ kiếp vô thị cho đến ngày nay hoặc tự mình làm hoặc dạy người làm hoặc nghe hoặc thấy người khác gây tội xin lòng vui mừng nếu nhớ hay quên hoặc rõ hay ngờ hết tại tội chướng đều xin sám hối tất cả nguyện rằng từ đây tất cả chúng con tiêu trừ ác nghiệp tinh tiến tu hành trang nghiêm tịnh đầu lại nguyện hết thảy chúng sanh sáu ngã đều được sanh sang cõi nước cực là Đức Phật Di Đà thường đến tiếp dần. Hiện ở đời này Bồ Đề Tăng trưởng tới Phúc Lâm chúng lòng được chánh niệm. Gặp Phật Di Đà cùng các thanh chúng tay cầm đài sen. Thân đến tiếp dẫn chỉ trong giây lát sinh về cõi Phật tu hạnh Bồ Tát thành tựu Bồ Đề. Rộng độ chúng sanh cùng thành chánh giác. Tất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 nhất tâm đảnh lễ nam mô qua cử tỳ bà thiên phật nhất tâm đảnh lễ nam mô thi khí phật nhất tâm định lễ nam mô tỳ xá phụ phật nhất tâm định lễ nam mô câu lưu tôn phật nhất tâm định lễ nam mô câu na hàm mâu ni phật nhất tâm đảnh lễ nam mô ca diếp phật nhất tâm đảnh lễ nam mô đường lai di lặc tôn phật nhất tâm đảnh lễ nam mô a di đà phật nhất tâm đảnh lễ nam mô quan thế âm bồ tát nhất tâm đảnh lễ nam mô đại mục liên tôn giờ lễ chư Phật rồi thứ lại sám hối đệ tử chúng con nơi đạo tràng này vô cùng khách ngường công đức tam bảo vì trong thiên hạ tam bảo quy nhất Phật bảo là gì? Phật là chính giác, trong bao nhiêu kiếp tu hành khổ hạnh ngộ đạo bồ đề gọi là chánh giác. Tự giác giác tha cứu độ chúng sanh không thể kể xiết quá hạnh đầy đủ làm thầy trời người vì thế cho kênh tiêu là phật bào pháp bảo là gì những lời phật nói chép thành kinh sách nghĩa lý cao sâu những người được nghe đều sinh kính tin, những người đọc tụng ngộ được Phật tâm. Thoát nổi phiền não lên núi niết bàn đến bờ bồ đề. Thành bậc chánh giác thế gọi là Pháp Bảo. tăng bảo là gì thủ trì giới luật như pháp tu hành mở lòng từ bi cứu khổ hết thảy ba ảo che thân tu theo giảng hành cũng như chư phật tu hành bồ tát trước độ chúng sanh sau mới thành phật thế gọi là tăng bảo vậy chúng sanh ngu muội điên đạo mê lầm không tin tam bào không biết quy kinh lại còn kêu ngạo sinh lòng phỉ bán bởi thế cho nên xa vào ba đường dòng quanh sáu ngã đắm chìm bể khổ mãi mãi vô cùng. Nếu có những người thiện nam tín nữ mở lòng bồ đề quý ý tam bảo thì giết được tôi. Mà sinh phúc lành quý ý Phật rồi khỏi đọa địa ngục quy y pháp rồi thoát khỏi ngã quy quy y tăng rồi không làm súc sanh hiểu được tam bảo duy tại nhất tâm thường ở thế gian vĩnh viễn không mất quá độ tà mê quay về chánh giác ra khỏi trần lao tới quả vị Phật. Đã hết khổ rồi tất nhiên sung sướng đời đời kiếp kiếp hoặc sanh nơi này hay ở chỗ khác. Thường được yên ổn phúc tuệ trang nghiêm thần tâm sang choi vì thế cho nên trong kinh nói rằng nếu có người nào cúng dường tam bảo, chư Phật Bồ Tát một lễ một lại hết lòng cung kính thì được trăm lần sanh lên cõi trời. Hưởng mọi thu vui đến khi hết phúc sinh xuống nhân gian sung sướng vô cùng nếu lại có người quy y tam bào cung kinh cúng dường thọ trì năm giới tinh tiến tu hành thì những người ấy thành đạo vô thượng chứng quả bổ đề rộng độ chúng sanh cùng về chánh giác bởi quả bao ấy cho nên ngày nay chúng con dốc lòng quy y tam bảo. Nam mô tần thập phương biên pháp giới vì trần sát độ trung tam thế nhất thiết chư phật nam mô tận thập phương biên pháp giới di trần sách độ trung tam thế nhất thiết tôn pháp mà nam mô tận thập phương biên pháp giới di trần sai độ trung tam thế nhất thiết hiền thánh tăng đệ tử chúng con kính lễ tam bảo và các hiền thanh nguyện đời đời kiếp kiếp được sanh nơi này hay ở chỗ khác thường gặp chư phật hằng được cúng dường được nghe chánh pháp lại nguyện đời đời kiếp kiếp sinh nơi tam bảo mở lòng bồ đề nhờ sức tam bảo cứu độ chúng sinh cùng thành chánh giác đều lên liên đài chúng con ngày nay mới biết ân phật vô cùng sâu dày thường rủ lòng từ cứu độ chúng con chúng con đã hiểu mười phương chư phật đã bao nhiêu kiếp siêng tu đạo hành không từ lao khổ chẳng cầu yên vui quên mình bỏ mạng các đức ân ái xa lìa danh vọng chi cố thực hành bốn vô lượng tâm sáu ba la mật Thể nguyện sâu rộng cứu vớt chúng sanh trong bể sanh tử. Dù phải nhọc lòng nhưng không chán nàn, Chúng sanh ương ngạnh dạy cho biết cách hiểu dưỡng cha mẹ kinh tịnh tam bảo đều ngộ Phật tâm cùng thành chánh giác. Vì vậy cho nên xưng là Như Lai ưng cung. Danh biến tri minh hạnh túc thiện thầy, thế gian dài, vô tưởng sĩ điều ngữ trượng phu, thiên nhân sư Phật thế tôn. mười hiểu đầy đủ muôn đức trang nghiêm thành bậc đại giác vượt rõ bể khổ. Lên bờ giải thoát rồi nói phong mọi pháp để độ chúng sanh. Nhưng vì chúng sanh mê mờ điên đạo không thấy sang suốt, Chẳng biết có Phật không tin Phật nói chẳng học kinh điển không rõ tội phúc không phân sướng khổ chẳng chịu tu hành ở trong cảnh khổ lại bảo là vui tự buộc lấy mình không dứt ra được không sợ vô thường chẳng tìm lối thoát tha hồ làm ác không kiến điều giờ gây nên tội nghiệp không thể kể xiết những người như thế. Sau khi chết rồi chịu vô lượng khổ, phải đọa địa ngục vinh viễn không được thấy Phật Pháp Tăng. Nếu có những người thiện nam tinh nữ Pháp tâm tịnh kính quy y tam bảo tu mười điều lành giữ gìn tịnh hạnh cúng dường tam bảo hiếu dưỡng sông thân thọ trì trai giới theo lời phật dạy thương kẻ nghèo hèn giúp người già cả yêu mến anh em phong sinh bồ thi kính trên nhường vui báo ân cũng dường phát tâm đại thừa tu giới định tuệ diệt tham sân si sợ lão bệnh tử chăm tu thiền định thì những người ấy được ngộ phật trí chưng đại bồ đề thành bậc chánh giác vì thế cho nên trong kinh tạo tường, Đức Phật nói rằng, Tuy Phật diệt độ, nhưng Pháp của Ngài vẫn ở thế gian, Trong thời mạt Pháp nếu có người nào đắp vẽ hình tượng của Phật Bồ Tát cùng các hiền thánh hoặc đế trong chùa hay nhà tại gia hoặc giữa xóm làng hay trong rừng nuôi ngày đêm khuya sớm hương hoa cúng dường đèn nến phan phương thì những người ấy được phước vô lượng mãi mãi yên vui cúng dường như thế mà còn được phước huống chi phát cái tâm ân tống kinh điển thọ trì đọc tụng tìm hiểu nghĩa lý đúng pháp mà làm mong thành phật đạo thì được phước bao biết là chừng nào trong kinh phật nói Người nào có phước mới được cung Phật, xưa kia có người mua một bó hoa. Giữa đường gặp Phật, nghe Phật thuyết Pháp sanh lòng vui mừng. Liền dân bó hoa cúng dường Đức Phật, Phật bèn thọ khi bảo người ấy rằng Ngươi đã cúng dường chín mươi ức Phật bốn trăm mươi kiếp trở về sau này. Ngươi sẽ thành Phật danh hiệu gọi là quá quan như lai. Kinh lại nói rằng trong đời mạt Pháp người nào tạo tưởng cúng dường chư Phật khi Phật Di Lặc ứng hiện ra đời người ấy sẽ được thành đạo trước nhất. Ưu Điền Đại Vương bạch với Phật rằng bạch Đức Thế Tôn. Người tạo hình tượng cúng dường chư Phật được những phước gì? Phật trả lời rằng người ấy đời đời kiếp kiếp khói đọa địa ngục sinh ở nhân thiên. Hưởng mọi khoái lạc thân thể sang choi, tướng màu trang nghiêm người người tôn trọng thiên long kính ngưỡng thọ mệnh lâu dài. Quốc làm vua chúa đại thần trưởng gia của báo đầy dậy phước đức lâu bền qua vô số kiếp sẽ được thành phật mà lại công đức kinh chép một chuyện rằng kiều phạm ba đề trước là thân trâu đi tìm có nước dòng quanh tịnh xa được thấy tướng Phật sinh lòng vui mừng. Nhờ công đức ấy liền được siêu thanh Cho nên chư Phật nói mọi nhân duyên khuyên hóa chúng sinh đều dùng các phương tiện. Vì lũ chúng sinh làm ruộng phước lớn để cho mọi loài cũng được như Phật nhưng vì chúng sanh tội nghiệp sâu nặng. Phước đức mong manh không nghe lời Phật, chẳng chịu tu trì không nhớ ân nghĩa. Chẳng muốn giúp người Phật dùng từ bi tìm mọi phương tiện thuyết pháp quá đồn khiến cho giác ngộ cùng chứng bồ đề bởi thế ân phật thật là khó báo giờ đây chúng con dốc lòng khẩn thiết kinh lễ chư phật bồ tát thân tăng nguyện phật tùy từ chứng giam đệ tử chúng con lễ chư phật rồi nguyện đời đời kiếp kiếp thường được thấy Phật. Băm hai tương tốt tám mươi vẻ đẹp nghe Phật thuyết pháp liễu nghĩa cao sâu. Được Phật thọ ký chứng đạo Bồ Đề, hiện tiền đại chúng tình tâm lắng nghe Đại giác thế tôn thương kẻ mờ mịt xem căn chúng sanh tri ngu có khác. Cao thấp không đều đặt ra ba thừa mở đường phương tiện. Lập phép sâm này lời văn tuy ít, nhưng nếu lễ tụng công đức không lường. xin bậc cao minh đừng chế cản hẹp khiến kẻ hạ cắn kinh thường biến tùng nếu khởi tâm khinh sẽ bị quả báo chịu nhiều tối khổ người nào lễ tụng nghiệp chứng tiêu trừ người nào tan thán được phúc vô lượng Người nào tin nữa đạo phẩm càng tăng, Những người trì tụng sẽ được giải thoát, Vậy nên đại chúng hiện tiền ở đây, Đều phải cung kính dân hết tâm thành sinh tưởng khó gặp lập chi bao ân trao dồi trí huệ cầu chứng bồ đề chư phật ra đời chỉ vì chúng sanh mà kẻ hạ căn ngu si mộng mùi không thấy không biết như lai trước kia trong hàng xa kiếp tu mọi khổ hành chứa công góp đức tìm đạo bồ đề đức phật thích ca từ trời đâu xuất sinh xuống hoàng cung lúc còn bé nhỏ tên tất đạt đa, đến khi khôn lớn chỉ thích xuất gia. Một hôm ra chơi ngoài bốn cửa thành thấy già ốm chết sinh lòng buồn rầu. Rồi bỏ hoàng cung vào miền núi tuyết chăn ghét ca nhạc ưa nghe suối reo. Bỏ các mỹ vị cởi áo lông bào dứt hết giàu sang. Chỉ dốc một lòng cầu đảo vô thường. Bởi thế sau này thành bậc chánh giác gọi là Như Lai. ngày phóng hào quang xoay chỗ u ám tuyết pháp hòa giao quả độ thoát chúng sanh. Những người theo Pháp đều được sang suốt nhờ ân lực Phật được giàu đáo tràng. Hiểu thấu đại thừa thành bậc giác ngộ đoạn trừ sanh tử. Không còn chìm đắm trong vòng bể khổ ân đức của Phật thật khó bao đền. Nếu phát nguyện lớn trọn đời tu đầu, Chưng quả bổ đề trên báo ơn Phật dưới độ chúng sinh thì mới xứng đáng. Như ngày Dược Sư ở đời quá khứ đốt mình làm đuốc chiếu mười phương Phật bỏ cả thân mạng cúng dường chư Phật các bậc hiền thánh còn biết cúng dường báo đền ơn Phật huống chi chúng ta sao lại không nghĩ muôn báo Phật ân phải làm thế nào trong kinh Phật nói nếu có những người thiện nam thiện nữ muốn báo ơn Phật trước phải xa lìa những nẻo tà kiên. Tu theo chân Pháp quả độ chúng sanh không hiềm mệt mỏi. Cứu giúp mọi người hiếu kính cha mẹ yêu mến anh em thấy là chân chính báo đền ơn Phật. Nam mô Đại Hiếu một kiền liên bồ tát nam mô đại hiếu một kiền liên bồ tát nam mô đại hiếu một kiền liên bồ tát